Việt Nam ngày một phát triển và hội nhập ngày một sâu rộng với thế giới, nhờ đường lối đổi mới, đất nước đã và đang huy động được nhiều nguồn lực, trong đó có một phần quan trọng của cộng đồng 4,5 triệu kiều bào phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Là một phần máu thịt của dân tộc, nên ở đâu bà con kiều bào cũng hướng về Tổ quốc, tham gia nhiều hoạt động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các hoạt động từ thiện, sát cánh đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước – kiều bào là một nguồn lực quý báu trong sự phát triển của đất nước mà còn là nâng cao vị thế của Việt Nam với các quốc gia nơi bà con đang sinh sống. Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh Đến nay, trung tâm này đã cho ra những lô sản phẩm công nghệ cao đầu tiên như vaccine dành cho cá cha, giúp Việt Nam tiết kiệm mỗi năm hàng trăm tỷ đồng nhập khẩu vaccine cho cá tôm giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình, Việt Kiều Canada, phó giám đốc trung tâm với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc ở nước ngoài, đã xây dựng trung tâm đáp ứng được hai tiêu chí, ngang tầm khu vực và không lạc hậu sau 30 năm. Khi tham gia xây dựng cái trung tâm này, mình đã đóng góp được một cái việc gì đó nó có một cái ra tấm ra miếng để mà làm gương cho những cái bạn trẻ sau này những cái bạn trẻ hiện tại có thể là đang đi học ở nước ngoài có thể họ lưu lạc lại nước ngoài để vì cái mưu sinh của họ về cái điều kiện làm việc vân vân thì có thể một ngày nào đó họ sẽ trở lại lại bước tiếp những cái bước mà tôi sẽ để lại ông đã đăng ký bản quyền tạo vi khuẩn nhược độc đột biến gen làm vaccine kháng bệnh gan thận mù cho cá cha. Đây là loại vaccine dành cho cá cha đầu tiên của thế giới được áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam. Hiện nay, bệnh cá cha ở Việt Nam có thể gây tổn thất 20% sản lượng. Khi vaccine này được ứng dụng rộng rãi, mỗi năm nguồn lợi mang lại cả ngàn tỷ đồng nhờ giảm được các khoản chi phí mua kháng sinh các loại thuốc cho cá không chỉ là thế hệ đầu tiên đặt nền móng cho trung tâm công nghệ sinh học của thành phố, ông còn nghiên cứu thành công dự án hộp phong ba trồng rau cho người dân trên huyện đảo Trường Sa. Trong chuyến đi Trường Sa giữa tháng 4 năm 2016, ông đã được chứng kiến cuộc sống của đồng bào nơi đầu sóng ngọn gió. Thời tiết khắc nghiệt và chất đất san hô trên đảo khó trồng rau xanh nên nước tưới cây thường bị bốc hơi rất nhanh, cây trồng thường xuyên trong tình trạng thiếu nước. Hơn nữa, những đảo chìm và nhà giàn không đủ diện tích để làm nhà lưới, nên ông nảy ra ý tưởng làm một chiếc hộp trồng rau đặc biệt mang tên Phong Ba. Một phần dưới là trừ nước, và cái phần trừ nước đó nó có cái lỗ thông hơi để mình cho vào đầy thì nó sẽ tự chảy ra ngoài và cái hệ thống nước đó nó được mau dẫn lên phía trên cái tầng phía trên là cái tầng nuôi cây và cái đất nhân tạo đó nó sẽ cung cấp nước cho cây và cây nó phát triển trong một cái hộp kín hộp trong suốt kín phía trên nước bay hơi lên nó động lên cái hộp nó lại nhỏ xuống dưới thì à, nó sẽ bảo đảm đủ nước cho cây phát triển còn mưa gió nắng gì đó thì tất cả nó không ảnh hưởng đến cái phát triển của cây còn đây là trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành thành phố quy nhơn tỉnh bình định hàng trăm chuyên gia nhà khoa học đầu ngành đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã thường xuyên tụ họp về đây để cùng trao đổi những khám phá mới trong lĩnh vực vật lý hạt nhân Hội gặp gỡ Việt Nam do giáo sư Trần Thanh Vân làm chủ tịch đã tổ chức thành công nhiều hội vật lý quốc tế tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà vật lý nổi tiếng thế giới, trong đó có các giáo sư đoạt giải Nobel, giải thưởng Phil. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải có sự hợp tác quốc tế càng ngày càng nhiều hơn ở trong cả viện khoa học. Chúng ta nên có một số người làm việc từ ngoài quốc, những người ngoài quốc đến để cùng với họ chúng ta sẽ sát cánh với nhau tiến tới nhanh hơn khi khi sự có mặt của các nhà khoa học thế giới sẽ đưa đến cho chúng ta những cái uh, những những cái luồng những cái luồng gió mới để mà chúng ta có thể mở rộng hơn đi xa hơn mặc dù giữa anh em Việt Nam thế nào cũng có rất nhiều tiến bộ rồi thành công và có danh tiếng trong lĩnh vực khoa học quốc tế nhưng giáo sư vẫn một lòng hướng về quê hương Bằng tâm huyết và khả năng của mình, ông là cầu nối mời các giáo sư vật lý nổi tiếng thế giới về giao lưu, tham gia giảng dạy, làm cố vấn các trường đại học tại Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu các sinh viên tài năng trẻ sang học thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học danh tiếng của Pháp. Giáo sư đã tận tay trao học bổng Valis cho các em học sinh trên khắp mọi miền đất nước, với hy vọng góp một phần nhỏ nuôi dưỡng ước mơ học tập của các em được thấy thế hệ trẻ Việt Nam có cuộc sống tốt hơn, được học tập tốt bằng tri thức của mình, các em có thể vươn lên trở thành những người sống có ích và có trách nhiệm với xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày giáp Tết Đinh Dậu, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới vừa được tổ chức. Tại hội nghị này, lần đầu tiên có sự tham gia của những Việt kiều thế hệ thứ hai, thứ ba những con người mà có thể mới chỉ biết tới Việt Nam qua lời kể của cha mẹ ông bà. Trong số hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang ở nước ngoài thì có hơn 10% là trí thức chuyên gia, những người có trình độ cao được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến thì đây sẽ là nguồn lực vô cùng quý báu. Tôi cùng với Bộ Ngoại giao đang đề xuất một dự án mà tập đoàn VNPT cũng như nhiều nơi sẵn sàng hỗ trợ là xây dựng lại cơ sở dữ liệu chuyên gia kiều bào rồi từ những người bạn chuyên gia kiều bào này các anh chị biết là một chuyên gia cao cấp họ có một cộng đồng xung quanh họ những chuyên gia người nước ngoài thì cái cộng đồng này sẽ được thu hút về Việt Nam như thế nào thì đầu tiên chúng ta phải liên thông được cái interconnection với cái cái ổ tri thức này và tôi nghĩ đó là một cái chương trình hub hub expert à, theo cái mô hình mà Singapore đã làm rất thành công trong 50 năm khi mà các à, đề tài nghiên cứu, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến phát triển được ứng dụng vào đúng ngành, đúng nghề họ sẽ đưa lên cái hiệu suất cao hơn cho cái việc các cho các nhà doanh nghiệp. Tất nhiên nhà doanh nghiệp sẽ có nhiều lợi nhuận hơn và tôi nghĩ khi đó họ cũng sẽ sẵn sàng lại đầu tư lại một phần trong số lợi nhuận đó để cho các nhà nghiên cứu nghiên cứu tiếp thì chúng tôi tôi nghĩ là việc này chúng ta nên đưa và đấy cũng là một hình thức xã hội hóa cái việc phát triển khoa công nghệ những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đáng kể được vốn đầu tư của kiều bào. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Việt kiều được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hơn 100 dự án đầu tư nước ngoài có vốn kiều bào. Trong chính sách phát triển kinh tế thì tôi xin à, có một cái đề nghị là à, nhà nước chúng ta nên tổ chức một cái um, à, nhóm nghiên cứu để giúp nhà nước tìm ra 4 năm cái ngành công nghiệp chủ lực của tương lai để mà chúng ta tập trung toàn bộ nguồn lực về nhân lực, trí tuệ và nguồn vốn phát triển 4 năm ngành công nghiệp đó lên để làm sao 10 15 năm nữa chúng ta có những cái công ty gọi là thuật ngữ tiếng Anh gọi là national champion tức là những nhà vô địch quốc gia về những cái ngành công nghệ mũi nhọn đó à, để mà những công nghệ mũi nhọn đó là những cái đầu tàu kéo toàn bộ nền kinh tế Việt Nam tiến nhanh, à, tiến mạnh trên cái con đường trở thành một nước công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Hiện nay, có hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu là những nước phát triển như Mỹ, Úc, Canada, Nhật. Trong đó có hơn 400.000 kiều bào là trí thức. Trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc, họ đã tiếp thu và tích lũy được nhiều kiến thức mới mẻ, tiến bộ. Nhiều năm qua, chính phủ đã có những chính sách thu hút nguồn lực trí thức về đầu tư, hợp tác, sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ. Đến nay, đã có nhiều chuyên gia đầu ngành về nước nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực nhà nước quan tâm và các sản phẩm này đã ghi dấu trên thị trường quốc tế. Nói đến đại đoàn kết thì chúng ta phải luôn nhớ rằng một bộ phận người Việt Nam do nhiều hoàn cảnh lý do đang ở nước ngoài và họ vẫn là công dân Việt Nam hiến pháp khẳng định. Hiện nay thì đi học cũng nhiều, ở lại cũng nhiều, người cũ cũng nhiều thì tổng cộng với khoảng 4 triệu rưỡi người Việt Nam ở nước ngoài thì trong đó năm vừa rồi là 500.000 đã về thăm đất nước trong một phần năm. Như vậy chúng ta là vừa trân trọng cái ờ, tình cảm quê hương, kết nối, nhớ quê hương, dạy tiếng cho con cái, giữ gìn văn hóa, đầu tư vào đây, buôn bán Việt Nam. Nhưng mà sắp tới, mặt trận dự kiến sẽ còn đẩy mạnh cái việc huy động cái đóng góp của trí tuệ kiều bào cho sự phát triển đất nước. Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến xuân về, kiều bào khắp nơi trên thế giới lại trở về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, cùng vui hưởng một mùa xuân ấm áp sum họp theo phong tục cổ truyền của dân tộc. Và trong những dịp này, kiều bào bày tỏ cảm nhận của mình cũng như những chăn trở khi trở về, làm ăn hay đóng góp cho quê hương. Lãnh đạo cũng ờ, rất ờ, quan tâm với Việt Kiều. Đây là tôi đánh giá rất cao vì ờ, vì tất cả là cái tình cảm chia chia sẻ đất nước là Việt Nam với cả cả thế giới và luôn luôn là luôn luôn là Việt Nam phải gắn bó với đất nước Việt Nam. Đại diện các kiều bào bày tỏ vui mừng khi được trở về vào dịp xuân mới, được chứng kiến những thành tích thần kỳ của đất nước, kỳ vọng vào những đổi thay lớn lao hơn nữa, cũng như sẻ chia những nguyện vọng được đóng góp phần công sức của mình vào hành trình tiếp tục vươn ra biển lớn của đất nước trong thời gian tới. Tôi, tôi nghĩ là cái vai trò của người Việt Kiều có thể đóng góp rất tốt. Đó là tại sao không có những đề án mà cần cái có cái sự tham gia của những chuyên gia Việt kiều dịch những bộ sách giáo khoa có có là có tốt rất tốt và giáo khoa tiên tiến của tất cả các nước thí dụ như một cái nền công nghiệp Đức một nền công nghiệp rất là rất là phát triển mà trong đó cái đề tài cái giáo dục về nghề của họ là đó chuyên đôi đi đôi giữa học đi với hành nó là cái mô hình rất tốt Phát biểu tại chương trình Xuân quê hương 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh năm Đinh Dậu đang đến gần với những tín hiệu lạc quan nhưng cũng còn không ít khó khăn thách thức. Chủ tịch nước mong muốn hơn 4,5 triệu bảo ta ở nước ngoài sẽ muôn người như một, cùng một niềm tin và nỗ lực cùng với nhân dân cả nước hướng tới sự phát triển phồn thịnh của quê hương tôi kêu gọi các chuyên gia, trí thức kiều bào là những người có điều kiện tiếp cận nhanh nhất với công nghệ tiên tiến và tri thức tiến bộ. Hãy tích cực đem trí tuệ và kinh nghiệm của mình đóng góp, hiến kế xây dựng quê hương với nhiệt huyết như chúng ta được chứng kiến tại hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 vừa qua. Mong doanh nhân kiều bào không chỉ về nước đầu tư kinh doanh mà còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò cầu nối mang hàng hóa thương hiệu Việt ra khắp thế giới. Dù cho núi lở non mòn, con tầm đến thác vẫn còn vương tơ. Câu ca giao từ xưa vẫn luôn đúng trong thời hiện tại. Tình yêu nước, thương nòi, tình đồng bào đã ăn sâu vào trong trái tim và tâm hồn con người Việt Nam. Về lại quê mình, được trở về gặp gỡ với người thân, được trao đổi thẳng thắn chân thành với những vị lãnh đạo đảng, nhà nước trong việc xây dựng quê hương đất nước, luôn là niềm vinh dự mong mỏi của những người con xa xứ đất nước luôn mở rộng vòng tay chào đón những người con đã đi xa vì bất cứ lý do gì, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, không định kiến về quá khứ, miễn là trong lúc này có cùng một mong muốn chung sức chung lòng, giữ vững độc lập thống nhất, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh.